Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn ngày mới. Hiện nay tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến hết sức phức tạp khó lường. Các thế lực thù địch đang ra sức lôi kéo, thực hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong đội ngũ cán bộ đảng viên. Những tác động của mặt trái kinh tế thị trường đã làm thay đổi nấc thang giá trị đạo đức cách mạng. Song, giá trị lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ phải tuyệt đối tránh bệnh quan liêu, mệnh lệnh, phải hết sức chống bệnh hình thức, chống lãng phí tham ô, được Đảng ta quán triệt thực hiện nghiêm túc và phát huy mạnh mẽ trong công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ ở tất cả các cấp, các ngành và cả trong sự nghiệp phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Vì vậy, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ phải luôn coi trọng việc khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chú trọng đào tạo bồi dưỡng phẩm chất đạo đức trong sáng, kiến thức chuyên môn, trách nhiệm với công việc là vấn đề quan trọng và cấp thiết hơn bao giờ hết.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 Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi báo chí và đội ngũ người làm báo là một bộ phận của sự nghiệp cách mạng, là vũ khí sắc bén trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng cuộc sống mới cho nhân dân. Người cho rằng hoạt động báo chí thực chất là hoạt động chính trị, báo chí là vũ khí đấu tranh cách mạng, nên báo chí cách mạng trước tiên phải mang tính chiến đấu, tính định hướng và tính quần chúng. Bác đặc biệt lưu ý với những người làm báo phải có bản lĩnh và hiểu biết sâu sắc về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, phải giữ đúng tôn chỉ mục đích của báo chí cách mạng, tiên phong trong cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng văn hóa, làm sáng tỏ mục tiêu của cách mạng Việt Nam, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tranh thủ sự ủng hộ và thiện cảm của bạn bè quốc tế, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Báo chí quân đội là một bộ phận quan trọng của báo chí cách mạng Việt Nam, kế thừa phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, luôn bám sát tôn chỉ mục đích là lực lượng nòng cốt tin cậy trong việc thông tin tuyên truyền kịp thời về chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, đối ngoại luôn sung kích đi đầu trong việc tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, phản động, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyên truyền sâu rộng về công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước – tạo sự đồng thuận cao trong xã hội và đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ thông tin của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Nhà giáo nhân dân, Phó giáo sư tiến sĩ Thiếu tướng Nguyễn Bá Dương, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, phụ trách bộ phận chuyên gia 35 Quân ủy Trung ương nhấn mạnh, báo chí quân đội phải làm tốt vai trò để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hiểu đường lối quân sự của Đảng. Tờ báo của anh bộ đội Cụ Hồ thế này ngoài cái việc lãnh trách nhiệm của đảng, nhà nước, của nhân dân giao phó phải truyền đến các thông điệp, các thông tin mà đảng, nhà nước và nhân dân phó thác cho mình vừa phải tuyên truyền chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước nhưng lại vừa phải tuyên truyền quan điểm chủ trương mệnh lệnh của quân ủy trung ương của bộ quốc phòng của tổng cục chính trị các cơ quan chức năng chiến lược của bộ quốc phòng phải làm nhiệm tốt nhiệm chức năng Cách nhiệm vụ chiến lược thứ hai là bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất, tạo ra môi trường hòa bình, ổn định để cho nhân dân an tâm sản xuất và phải làm cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng, nhân viên và toàn dân hiểu được đường lối quân sự quốc phòng của Đảng. Tư tưởng chính trị là gốc, chính trị trọng hơn quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh, còn đòi hỏi phải không ngừng xây dựng quân đội, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức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 để gây tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Cuộc đi thăm nước Pháp của phái đoàn quốc hội ta đã thành công tốt đẹp. Ngày 16 tháng 4 năm 1946, thành lập Bộ đội quân y. Ra đời vào năm đầu tiên của nền Cộng hòa, Bộ đội quân y Việt Nam đã nhanh chóng hội nhập và trở thành bộ phận cấu thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngày 16 tháng 4 năm 1972, Tổng thống Mỹ Nixon ra lệnh cho tàu chiến và máy bay Mỹ ồ ạt đánh phá miền Bắc nước ta tàu chiến Mỹ bắn phá dọc bờ biển từ Nghệ An đến Đồ Sơn. Quân dân Hà Nội, Hải Phòng cảnh giác cao, đánh giỏi thắng lớn, bắn tan xác 15 máy bay Mỹ, trong đó thủ đô Hà Nội bắn rơi 5 chiếc, thành phố Cảng Hải Phòng bắn rơi 10 chiếc, trong đó có một chiếc B-52. Sự kiện quốc tế, ngày 16 tháng 4 năm 1889, ngày sinh Charlie Chaplin, vua hề Sarlo, nhà điện ảnh tài ba. Sự nghiệp nghệ thuật của Sarlo đóng góp nhiều giá trị cho điện ảnh bởi những tác phẩm thấm đẫm tư tưởng yêu hòa bình và tự do ngày 16 tháng 4 năm 1948 thành lập Tổ chức Hợp tác Kinh tế châu Âu OEEC. Ngày 16 tháng 4 năm 1923, báo cáo của mật thám cho biết Nguyễn Ái Quốc nhận được giấy mời dự đại hội thường kỳ lần thứ 7 Hội những người bạn phương Đông của Pháp tổ chức tại Bảo tàng Guimet, Musée de l'Homme ở Paris. Ngày 16 tháng 4 năm 1939, từ Quế Lâm, Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc viết bài Thư từ Trung Quốc đăng trên tờ báo North Voice tiếng nói của chúng ta phát hành tại Hà Nội. Bài báo viết về những tổn thất của quân Việt Nhật Bản trước mặt trận du kích của nhân dân Trung Quốc. Những bài báo ký tên PC Lin gửi về nước trong thời gian này cũng là cách Nguyễn Ái Quốc liên hệ với lực lượng của Đảng ở trong nước vào thời điểm thế giới đang có những biến chuyển quan trọng, đại chiến sắp bùng nổ. Ngày 16 tháng 4 năm 1946, tại Bắc Bộ Phủ, bác cùng Bộ trưởng Nội vụ Huỳnh Thúc Kháng tiễn đưa đoàn Quốc hội Việt Nam do đồng chí Phạm Văn Đồng dẫn đầu sang thăm Pháp với lời căn dặn. Có ba việc cần phải làm là đoàn kết, cẩn thận, làm cho người Pháp hiểu ta để gây tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Còn với đoàn tham gia đàm phán với Pháp do Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Tường Tam làm trưởng đoàn, bay đi Đà Lạt, bác nhắc nhở cần đặt vấn đề Nam Bộ và vấn đề đình chiến lên đầu chương trình nghị sự. Ngày 16 tháng 4 năm 1953, báo Nhân dân đăng bài của bác lực lượng to lớn của quần chúng, ký tên CB chỉ rõ lực lượng của quần chúng là vô cùng to lớn, quần chúng đó tự giác, tự động thì việc gì to mấy, khó mấy cũng làm được. Ngày 16 tháng 4 năm 1958, kết thúc bài diễn văn khai mạc kỳ họp thứ 8 của Quốc hội khóa 1, Chủ tịch Hồ Chí Minh bày tỏ, tôi tin rằng trong khóa họp Quốc hội lần thứ 8 này, trên cơ sở phát huy dân chủ rộng rãi, Quốc hội sẽ tập hợp được những ý kiến dồi dào của các đại biểu, của nhân dân, sẽ quyết định một cách sáng suốt các công việc quan hệ tới quốc kế dân sinh mà chính phủ sẽ trình để Quốc hội xét. Ngày 16 tháng 4 năm 1959, đến thăm Đại hội lần thứ hai Hội Nhà báo Việt Nam, lấy tư cách một người có nhiều duyên nợ với báo chí, bác có một bài phát biểu dài phân tích bản chất của báo chí cách mạng, những kinh nghiệm viết báo cũng như những căn bệnh thường thấy của người làm báo. Bác nói, chúng ta hãy đặt câu hỏi, báo chí phải phục vụ ai? Báo chí của ta thì cần phải phục vụ nhân dân lao động, phải có tính chất quần chúng và tinh thần chiến đấu. Tất cả những bài bác viết chỉ có một đề tài là chống thực dân đế quốc, chống phong kiến địa chủ, tuyên truyền độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Duyên nợ của bác đối với báo chí là như vậy đó. Kinh nghiệm của 40 năm là không sợ khó, có quyết tâm, không biết thì phải cố gắng học, mà cố gắng học thì nhất định học được. Trang nhất báo Quân đội Nhân dân số ra ngày 16 tháng 4 năm 1964 đăng tin